Chào các bạn, hôm trước chị có gửi cho các bạn một cái file về tài liệu khái quát dự án và hôm nay mình sẽ chữa cái phần dịch này nhé. Thực ra thì cái file này không liên quan quá nhiều tới các cái phần kỹ thuật trong IT nhưng mà mình sẽ bắt gặp một cái bài viết nói về cái nội dung khái quát à, về một cái dự án về IT và chúng ta sẽ học các cái từ vựng thông qua cái ờ, bài viết này và cái việc mà áp dụng uh, tiếng Nhật ờ, sẵn có của mình ở trong N2 nó sẽ có ích cho các bạn trong cái việc mà các bạn dịch uh, gọi là sát sao nhất uh, và gần nhất cái văn bản tiếng Nhật thì bây giờ mình sẽ đến cái phần dịch của chị nhé cái ở bên này là một cái bài dịch của một bạn đã gửi cho chị và chị sẽ chữa theo cái bài này cái câu đầu tiên của mình là gì Fusseshi Sangyugen go Taiho no AI Chatbot Jitso Jiken. Cái Jitso Jiken ở đây là thí nghiệm à, thực tiễn hay là thí nghiệm thực tế thì cái này mình chỉ dịch đơn giản đó là cái thử nghiệm thôi có nghĩa là mình tiến hành thực tế thử nghiệm thực tiễn cái chatbot là một cái từ của IT thì ở đây nó chính là một cái con mình sẽ hiểu nôm na nó là một cái con robot tự động để trả lời tất cả những cái tin nhắn à, nếu như giả dụ các bạn dùng Facebook hoặc là dùng Twitter hoặc là dùng một cái website nào đấy thì nó sẽ là một cái con chatbot để trả lời tự động khách hàng Uh, ví dụ như là khách hàng sẽ hỏi là giá cái khóa học đấy là bao nhiêu rồi giá cái sản phẩm đấy là bao nhiêu chẳng hạn à, thì cái con chatbot đấy nó sẽ tự động trả lời cho khách hàng là à cái con sản phẩm đấy là giá bao nhiêu tiền đấy, rồi địa chỉ của công ty ở đâu chẳng hạn thì con chatbot đấy nó sẽ trả lời à, cho à, cái thông tin nội dung mà người dùng người ta nhập vào trong cái phần chat đấy thì chat ở đây dịch ra tiếng Việt nó chính là cái phần tin nhắn ấy nó chính là gửi tin nhắn còn bot là con robot uh, chatbot là mình sẽ hiểu hình dung nôm na nó là như vậy nếu như mà bạn nào đã từng uh, uh, dùng Facebook ừ, thì chắc là cũng sẽ biết rất là rõ cái con chatbot này rồi đúng không là giả dụ khi mà bạn nhắn tin vào một cái fanpage nào đấy thì là thỉnh thoảng là sẽ có những cái trang web người ta dùng là trả lời là bạn đang cần gì vậy này bạn đang muốn sản phẩm nào này bạn đang cần sản phẩm nào của chúng tôi này đấy giả dụ như thế và khi mà mình trả lời lại thì là cái con chatbot đấy nó sẽ hỗ trợ trả lời các cái câu hỏi của phía người dùng thì ở đây nó chính là chatbot còn AI thì chắc là các bạn cũng biết rồi đúng không AI nó là một cái công nghệ mới nhất ngày nay là sử dụng ờ, công nghệ ờ, ờ, trí tuệ nhân tạo Uh, chatbot tổ ở đây là cái con chatbot và sử dụng cái công nghệ ứng dụng cái công nghệ AI uh, à, Taiyo đây là ứng dụng 30 ngôn ngữ ở cái thành phố uh, Fusashi hình như cái này là đọc là Fusashi nhưng mà chị ghi nhầm nó thành là Fukushi uh, thành phố Fusashi ở ở Tokyo thì mình sẽ dịch là thử nghiệm chatbot ứng dụng AI dành cho 30 ngôn ngữ ở thành phố Fusashi ở Tokyo thì cái phần dịch của bạn này thì cái từ thực nghiệm này sẽ đổi thành như vậy này cái từ trình diễn này thì là các bạn nhớ lại nhé cái từ sen ở đây không phải là trình diễn mà là à, thực tế đúng không thí nghiệm thực tế đấy à, chatbot AI đối ứng với 30 ngôn ngữ à, khác nhau tại thành phố này thì bạn dịch đoạn sau thì ok bây giờ mình sẽ dịch cái câu tiếp theo này Tokyo bự Futsashi wa 10月外国人住民向けに30言語の問い合わせに自動応答で対応できる Chino 人工知能チャットボットの実装dịch kể nó hajimeru thì cái phần này chủ ngữ của mình nó vẫn là thành phố uh, Fusashi ở Tokyo đấy thời gian là vào tháng 10 này tiếp đến mình sẽ nhìn vào các cái dấu phẩy là Dekiru này sau đó là Hajimeru ở đây đúng không là mình dịch từ cái đoạn này trở lên đi là cho phép xử lý hoặc là đối ứng uh, trả lời à, tự động uh, với cái tôi AOC. Tôi AOC ở đây là câu hỏi à, với 30 ngôn ngữ dành cho những cái người nước ngoài sống sống ở cái thành phố đó. À, và bắt đầu à, tiến hành à, thử nghiệm chatbot à, sử dụng à, công nghệ à, sử dụng AI hay còn gọi là trí tuệ nhân tạo. Thì cái phần này là vào tháng 10 thành phố Fukeshi sẽ bắt đầu thử nghiệm chatbot bằng trí tuệ nhân tạo có thể tự động trả lời 30 ngôn ngữ để giúp đỡ những cư dân ngoại quốc cái câu này của em cũng khá là hay rồi đúng không về mặt ngữ nghĩa thì cũng không có vấn đề gì xảy ra cả à, và chị thấy cũng khá là hay cái từ mưu kê này này thì là một cái từ mà các bạn có thể áp dụng được trong cái viết văn của mình là dành cho ai còn ở đây bạn đang dịch là giúp đỡ cho những cái người dân ngoại quốc là chính xác luôn là trả lời cho các cái câu hỏi à, xử lý cho bao nhiêu ngôn ngữ dành cho những cái người dân ngoại quốc đúng không à, tiếp đến là Sinai には逆60の国 地域の外国人住民が生活しているため生活の便利性構造を図るcái từ hakaru ở đây là dự kiến à, làm cái gì đó kozo ở đây là nâng cao cái tính tiện dụng của cuộc sống đúng không để mà à, những cái người dân ngoại quốc thì đang sinh sống ở các cái địa phương và ở khoảng ở các cái địa phương và khoảng 60 quốc gia à, trong à, thành phố thì bạn đang dịch là gì đây? Việc này tiến hành nâng cao sự tiện nghi chất lượng cuộc sống cho cư dân bởi vì các cư dân ngoại quốc đến từ khoảng 60 quốc gia và vùng lãnh thổ đang sinh sống trong thành phố Fuke, Fukuse. Ừ, cũng được nhưng hơi dài đúng không? Việc này tiến hành nâng cao sự tiện nghi. Thì ở đây chị đang chỉ dịch là gì? Ừ, trong thành phố có sự sinh sống đúng không? Vì là đúng không? ta về đây là cấu trúc ngữ pháp. À, vì à, số người dân cư số cư dân nước ngoài đấy à, đang sinh sống tại à, thành phố là khoảng 60 quốc gia đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. À, nên là cô dỗ Hakaru là nên à, mong muốn có cái sự à, nên là mong muốn là gọi là cải thiện đúng không? Cô dỗ đây là nâng cao cải thiện cái tính tiện dụng uh, trong cuộc sống cho họ. Tiếp đến là gì? Jumin Torokuya Some Sho no Hakko Chiki Katsudo Nado no Annai ga Taiso de Gaikokujin Jumin ga SNS 交流サイト上にあるチャットボットで画面上に質問を書き込むと即時に回答が得られる cái cái câu này thì khá là dài nhưng mà nó cũng không khó bây giờ xem bạn dịch như thế nào đây nhắm tới việc hướng dẫn về các thủ tục như đăng ký cư dân, phát hành chứng minh thư và các hoạt động địa phương. Khi cư dân nước ngoài viết câu hỏi trên màn hình chatbot trên mạng xã hội thì ngay lập tức có được câu trả lời rồi. Em dịch cũng khá là hay rồi. À, cái phần à, ở đây mình sẽ để ý cho chị một số các cái từ vựng mà mình cần phải nhớ. Đó là cái từ kakikomu là viết vào còn cái từ sokuji ở đây là ngay lập tức đúng không? Eraderu ở đây là ngay lập tức nhận được cái câu trả lời này. À, kakikomu là một cái từ mà mình hay dùng giả dụ như là điền form à, hoặc là điền các cái nội dung vào thông tin vào đâu đấy thì người ta cũng dùng là kakikomu là khi mà à, điền vào điền cái câu hỏi ở trên màn hình à, chatbot à, có trên cái mạng SNS đúng không là các cái website để giao lưu ấy bây giờ đến cái chủ ngữ của mình là gai kokujin jiumin là số à, khi mà người dân nước ngoài à, nhập à, các cái câu hỏi ở trên màn hình chatbot à, có trên à, SNS hay là các cái website giao lưu ấy Ừ, với cái nội dung cái từ tai sổ đây là với cái đối tượng là như vậy đúng không nhưng mà mình cũng có thể dịch lược đi là với những cái câu hỏi như vậy mà nhập vào cái màn hình này thì sẽ có thể chả có được cái câu trả lời ngay lập tức nên là chị sẽ dịch là uh, khi mà nhập như thế này trên màn hình như thế này với cái nội dung đấy thôi còn cái từ tai sổ ở đây thì chị không có dịch nhưng mà mình sẽ học cái cách người ta nói như thế này để mà sau này mình có thể um, dịch ngược được đúng không? Có là lấy cái đấy làm đối tượng và khi nhập cái đấy vào thì sẽ có thể nhận được câu trả lời ngay lập tức. Thì là với cái nội dung đối tượng hay là với cái nội dung là đúng không? Với cái nội dung là các cái hoạt động ờ, trong địa phương này, à, việc ờ, phát hành à, à, chứng minh thư này, À, việc phát hành các cái giấy chứng nhận này hoặc là đăng ký cư trú này thì sẽ ngay lập tức nhận được cái câu trả lời 他の自治体では対応していないアフリカ各国などの言語にも対応するà, mình sẽ thấy là cái câu này nó đang không có chủ ngữ thì mình sẽ hiểu là người ta đang tiến hành thí nghiệm gọi là thực nghiệm thử nghiệm chatbot ứng dụng AI đúng không thì là uh, mình sẽ hiểu là cái cái cái thỉnh cái thử nghiệm này hay là cái con chatbot này này là nó sẽ hay còn gọi là cái chương trình ấy, đúng không thì là cái chương trình hay là cái con chatbot đấy hay là cái thí nghiệm đấy uh, sẽ tiến hành đúng không sẽ tiến hành xử lý uh, cho cả các cái ngôn ngữ ở các cái quốc gia châu Phi Africa, Cộc Cộc, nào Độ Nộ, Gengo là các cái ngôn ngữ của các cái quốc gia châu Phi à, mà hiện tại stay night đúng không? Mà hiện tại vẫn chưa được xử lý ở trên các cái cái chính quyền địa phương này, các cái nơi tự trị đấy thì mình sẽ dịch là uh, xử lý các cái ngôn ngữ của các cái quốc gia châu Phi uh, mà hiện tại vẫn chưa được xử lý ở các cái cơ quan khác, các cái tổ chức khác, ở các cái chính quyền địa phương khác. Nisen Junin Nisen Nijuichinen độ までの実験で2年間で事業費約3600万円を予算案に計上する。 cái từ kê ờ, kezo suru ở đây là tính toán đúng không bây giờ mình nhìn cái phân dịch của bạn trước này là để thử nghiệm đến năm 2021, dự án này được dành riêng khoản ngân sách lên tới vạn yên trong vòng 2 năm. Ừ, đúng rồi, chính xác đấy. Thì còn đâu chị chị sẽ sẽ thay đổi cái cách diễn đạt một chút là cho đến năm 2021 đúng không? Cho đến năm 2021 à, tại vì ma đế mà đúng không còn đây nó chính là thí nghiệm đấy thử, thử nghiệm đấy là cho đến năm 2021 à, ờ, trong khoảng tầm 2 năm thì là ừ, chương trình đã đã thống kê đúng không thống kê được cái yo sang an là cái dự toán đúng không đề án dự toán là khoảng tầm uh, 3.600 man yên uh, để mà thực hiện để mà thực hiện thí, để mà thực hiện uh, thử nghiệm thì chị đang dịch ở đây là trong 2 năm cho đến năm 2021 hoặc là trong 2 năm đến Đến năm 2021, trong vòng 2 năm thì chương trình đã thống kê kê rồ, đây là thống kê tính toán được cái cái cái cái đề án dự toán là khoảng tầm 36 triệu yên uh, kinh phí. Ô tô wa 道具データとして蓄積 là phát huy được cái gì đó đúng không? Bây giờ câu trả lời là cái cái chủ ngữ này, ô tô ở đây là cái chủ ngữ. Bây giờ mình sẽ thấy cái dạng xe à, kia ở đây là động từ uh, nó dạng à, kết lửng đúng không? thì là mình sẽ đi tìm một cái động từ tương ứng với nó thì nó chính là lịch chữ an và nó sẽ đi với cái từ na độ này này như vậy là cái chủ ngữ của mình nó phát huy được cả a và cả b thì mình mình sẽ dịch là ừ, ờ, mình sẽ dịch là câu trả lời làm sao câu trả lời là ô tô nhá câu trả lời sẽ chikuseki chikuseki ở đây nó chính là lưu trữ dữ liệu à, cái lô cự đề tả đây nó cũng chính là cái dữ liệu mà được lưu trữ ở trong chương trình ấy hay còn gọi là log data mình sẽ để nguyên nó là log data à, khi mà cái à, từ của mình mà để nguyên katakana ấy, thì các bạn sẽ để nguyên tiếng Anh là câu trả lời nó sẽ được log data hay là được lưu trữ và log data rồi cũng như là phân tích uhm, và làm sao và lịch chữ an lịch chữ an ở đây là đưa ra các cái đề án chính sách cần thiết cho người cư dân à, nước ngoài à, vậy là mình sẽ dịch cả cái câu này nó chính là các thì các cái câu trả lời sẽ uh, phát huy hay còn gọi là giúp đấy đúng không giúp cho chương trình có thể lóc được data này uh, lưu trữ rồi phân tích uh, cũng như là uh, đưa ra được các cái đề án chính sách để uh, giúp đỡ hoặc là các cái đề án chính sách uh, cần thiết uh, cho người dân nước ngoài trong cuộc thử nghiệm thì là dịch kênh đều ạ Nihongo, Ego, Spengo ni ni対応する AI, Speaker も shiyakusho nào đó ni sechi suru cái từ sechi suru là cũng là một từ rất là hay dùng đó là được lắp đặt ở đâu đó được thiết lập ở đâu đó vậy là cái dịch kênh ở đây là trong cái cuộc thử nghiệm thì là cái gì được thiết lập thì nó chính là cái AI speaker được lắp đặt cả cái AI speaker là cái um, cái loa để uh, cái loa trí tuệ nhân tạo ấy là nó sẽ phát ra âm thanh của cái người máy nói ra uh, bằng âm thanh còn CX cửa sổ ở đây nó chính là cái tòa nhà thị chính này à, được lắp đặt cả cái AI speaker cho à, các cái tòa nhà thị chính cái AI, AI speaker này thì được bổ nghĩa bởi cái từ tai ô sư là cái Ừ, AI speaker đấy nó sẽ làm sao à, là cái ờ, loa mà phát ra cái tiếng nói của con robot đấy nó sẽ đáp ứng hoặc là xử lý à, được cả tiếng Spain là tiếng Spain hình như là tiếng Tây Ban Nha đúng không rồi tiếng Anh này cũng như là là tiếng Nhật còn cái câu của bạn là gì đây câu trả lời sẽ được lưu lại rồi phân tích dưới dạng dữ liệu Ừm, cái cái phân tích dưới dạng dữ liệu này thì là đang chưa đúng. Cái log data đấy nó bản chất nó đã là lưu dữ liệu rồi. À, log là các cái lịch sử mà được log lại thì là mình sẽ hiểu là nó sẽ được log lại này, được lưu này, à, rồi được phân tích đúng không? và được tận dụng cái từ tận dụng ở đây nó không dùng trong từ này được mà nó chính là phát huy cái từ y ca sự đấy là phát huy à, phát huy cho cái việc gì đó đúng không tận dụng để xây dựng hoặc phát huy để ừ, dùng từ này là phát huy để xây dựng những chính sách cần thiết đối với cư dân nước ngoài Thành phố thành phố uh, sẽ lắp đặt các loa phát thanh sử dụng AI đối ứng bằng tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha tại cơ quan hành chính trong thử nghiệm này. Nó có cái từ ní mố ấy, nó có cái từ na độ ní, gọi là mố này, cũng là ngoài cái việc là uh, Ờ, cài đặt cái chương trình đấy ra cài đặt cái chatbot đấy ra thì là còn uh, lắp đặt đúng không còn lắp đặt cả cái hệ thống loa AI nữa uh, ở các cái tòa nhà thị chính nữa đúng không um, thì là ý mình hiểu nó là như vậy nhá à, doshi wa zen shinko ni 占める外国人の割合が6%を超えるなど多摩地域では最も高いという từ tối ưu ở đây là nói rằng là này uh, takai là cái gì đó là cao nhất đúng không vậy là cái uh, ờ, wadi là cái uh, người ta đang muốn nói đến ở đây là cái tỷ lệ người dân nước ngoài uh, chiếm trên cái số dân cư chiếm trên toàn bộ số dân cư ấy thì là vượt quá 6% na độ. Cái từ Tamajiki ở đây nó chính là cái khu vực khu vực Tama nhá, tên riêng vậy là uh, na độ ở đây nó chính là cái việc đấy thì nó chiếm cái na độ ở đây có nghĩa là cái cái điều mà người ta đang nói về cái na độ đấy nó sẽ nó chiếm một cái vị trí rất là lớn ở vùng Tama thì ở đây chị dịch thoáng nó đi nó thành ra Toshi ở đây là thành phố này hay còn gọi là cái thành phố mà thực hiện à, thí nghiệm này này uh, đô si ở đây là chính là cái thành phố này thành phố thực hiện thí nghiệm uh, được cho là tối ưu ở đây chị dịch chị dịch nó là được cho là nghĩa là người ta nói rằng là cái thành phố này như thế thì mình có thể dịch, dịch thoáng hơn một tí thì là thành phố này cũng được cho là có cái tỷ lệ ODI người nước ngoài uh, chiếm trên uh, dân số chung ấy là vượt quá uh, 6% hay là vượt quá 6% à, dân số nước ngoài trên tổng dân số đúng không và nó cũng được coi là có tỷ lệ người nước ngoài cao nhất trong khu vực à, Tama. Đấy, thì chị Dịch đang ở đây, thành phố này cũng được cho là có tỷ lệ người nước ngoài cao nhất trong khu vực Tama với hơn 6% tổng dân số. Sụt xin có cơ vết sử đều ạ, Việt Nam ngữ, chiêu gốc nê pa rửa nộ duyên nị ôi duyên ở đây là theo trình tự đúng không là số ờ, người xuất thân từ các cái quốc gia thì được sắp xếp um, theo cái thứ tự đúng không là Việt Nam Trung Quốc và Nepal các bạn thấy không bây giờ số người Việt Nam là đang nhiều nhất ở Nhật Bản rồi mới đến Trung Quốc chứ không phải là Trung Quốc đứng đầu đâu nha nên là số <laughs> càng ngày thì số người Việt Nam càng nhiều đúng không trong đó khu vực Tama là nơi có số lượng người nước ngoài ngoại quốc nhiều nhất nắm giữ 6% lượng cư dân nước ngoài của toàn thành phố. Số người nước ngoài ấy đến từ những quốc gia khác nhau và đông nhất là từ Việt Nam, sau đó đến Trung Quốc và Nepal. Thì cái bài dịch này của bạn khá là chuẩn rồi. Chỉ có một số từ như là từ thực nghiệm trình diễn này, à, rồi chatbot sử dụng à, công nghệ AI này, à, rồi à, mấy cái từ nhỏ nhỏ là là bạn dịch chưa có đúng thôi còn đâu về cơ bản là chị thấy khá là ổn với cái bài dịch này khi mà dịch cái bài này thì các bạn sẽ uh, nắm được các cái từ vựng đấy thì chị đã uh, bôi đỏ các cái từ vựng ở đây đúng không như là tôi aoc này jinko chino này uh, kozo hakaru này kakikomu này sokuji ni này eraderu này uh, bên này sẽ là chikuseki này taio này rồi sechi này đấy thì những cái từ đấy là những cái từ mà thuần trong it có thể dùng nhiều và còn lại các bạn sẽ nhìn vào cái cấu trúc ngữ pháp và dịch sao cho nó uh, suôn sẻ nhất có thể và đây chính là cái bài dịch uh, mà chị đã dịch để gửi các bạn à, thực ra có một số bài khác thì các bạn dịch chưa có được uh, chuẩn lắm ấy thì là các bạn nhìn lại cái phần cấu trúc ngữ pháp sao cho nó uh, có thể diễn đạt một cách uh, suôn sẻ và trôi chảy nhất nhá uh, hẹn gặp lại các bạn vào cái bài chữa lần sau